Hello cả nhà, xin chào mừng đến nhà đã quay lại kênh Nguyên Vincook cùng bà bếp với mình nha. Hôm nay Nguyên Vincook sẽ giới thiệu đến cả nhà món ăn rất là đơn giản và dễ làm đó là món xôi sen. À, với phần xôi dẻo thơm và phần sen ngọt liệm trời ơi ăn rất tuyệt vời các bạn. Có thể ăn cháy nè, ăn lạc, ăn mặn đều được các bạn nha. Rồi về hình phần chúng ta sẽ có là nếp nè các bạn, ba lạng nhé. Nhớ ngâm nước các bạn nha, ngâm khoảng 2 3 tiếng các bạn rồi chúng ta sẽ có là phần đường phèn một lạng các bạn nhé và phần sen là hai lạng thì chúng ta sẽ bắt đầu xả tràn cái phần à, nếp các bạn sau năm mình xả tràn nha cho nó sẽ nếp sẽ rất là nhẹ các bạn nhưng bù lại sẽ mất dinh dưỡng nha các bạn thì các bạn lựa chọn nha rồi tiếp theo mình sẽ nấu phần sen trong vòng nửa tiếng các bạn nha nấu cho nó mềm các bạn sau đó mình sẽ lấy phần nước sen mình nấu được phèn và lý do mình không nấu chung là vì nó sẽ chai cái sen các bạn nha các bạn lưu ý nha nấu chung ờ, sen với được hẹn sẽ chai nhiều nó chè các bạn không được các bạn nha lưu ý nha các bạn nó muốn ngon xíu tôi bỏ thêm chút muối thôi các bạn à, cũng rất là đậm đà nha các bạn nha rồi thì sau khi mình nấu sen mình bớt ra thì mình cho đường phèn vào mình nấu tiếp các bạn nha đó rồi sau khi mình có cái nước sen thì mình cho nước sen vào một chén nước sen thôi vào cái phần nếp á đó, mình sẽ nấu nếp cho nó ờ, thơm cái mùi sen các bạn và dẻo nữa đó, nó còn ngon luôn nha rồi sau khi nước đường đã xong thì mình cho sen vào mình ngâm các bạn ngâm khoảng nửa tiếng cho sen nó thơm nó, nó ngọt các bạn nha ngâm xong thì bớt ra thôi đó, đơn giản các bạn nha đừng ngâm lâu quá sẽ sen nó sẽ mềm quá mà nó sẽ có màu ờ, không được đẹp các bạn đó nó tái đó, đó rồi tiếp theo thì xong hết rồi thì mình có sen rồi mình có xôi thì mình chỉ cần ra món thôi đó. cho sen rải đều dưới tô và mình sẽ ép phần xôi lên trên đó, sau đó mình sẽ đặt cái phần tô này xuống chén là chúng ta đã có phần xối sen rồi đó các bạn thấy nhanh không nè rồi tiếp tục nha các bạn nha mình cho sen vào và mình cho xô lên trên đó mình muốn trang trí đẹp thì các bạn có thể lấy một nhành nấm tiết đó để lên trên thì coi rất là đẹp các bạn nha đó. sau này thì các bạn có thể ăn chay nè đó ăn ờ, lạc cũng được nè đó hoặc là ăn ngọt thì thêm chút đường các bạn nha chút đường khi mình nấu sôi các bạn đó thêm ăn ngọt rồi mình chuẩn bị ra món nhân gạch cả nhà ơi rất đơn giản thôi trên và phần số dẻo thơm bên dưới đó. À, ăn ngọt ăn chay ăn mặn đều được đó. hàng món này mà các bạn ăn mặn ăn với gà quay gà nướng gà chiên heo quay trời ơi tuyệt vời luôn cả nhà ơi rất là ngon và thơm luôn nhá bảo đảm ăn sẽ rất là ghiền luôn đó nha mà nấu món này rất là đơn giản các bạn thấy không chỉ cần 15 2 phút là chúng ta đã có ngay phần sốt sen rất nhanh gọn đó cho buổi sáng buổi chiều buổi xế như hạn cúng kiến rất là tuyệt vời rất là đẹp luôn các bạn nha đó, các bạn lưu ý nha rồi hẹn cả nhà ở những lúc sau nhớ đừng quên like đăng ký và share share share share để mọi người cùng biết và làm nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye